các bạn nào đặt câu hỏi hãy nêu theo qua nêu theo qua cái à, năm tháng ngày giờ sinh cái ngũ hành của mình hôm nay sẽ xem vận tháng 7 cho 12 con giáp trước khi xem vận tháng 7 12 con giáp nói một tí về à, cái người mà muốn à, thoát ế đầu tiên muốn thoát thoát ế thì ở nhà phải có bếp bếp thường xuyên phải nấu nướng phải nổi lửa lên nhà mà không có bếp thì ờ, cái khả năng cô đơn rất là cao và nên hạ thấp cái tiêu chuẩn của bản thân một tí chỉnh chu lại nhan sắc của mình với các bạn mà muốn kích sao hàm trì thì có thể dựa theo các yếu tố sau tuổi thân tí thìn thì tìm cái tượng con gà tìm ra hướng dậu góc 270 độ đặt vào tuổi dần ngọ tuất thì tìm con mèo đặt ở hướng mão góc 90 độ tỵ dậu sủ thì đặt ở à, hướng ngọ đặt con ngựa góc 180 độ hợi mão mùi thì đặt con chuột ở hướng tý là góc 0 độ muốn vượt khổ muốn thành công về sự nghiệp trước tiên ta không nên cố chấp phải tiêu trừ tâm ma trong bản thân của mình Lúc này tâm tính không còn cáo giận, không còn đố kỵ với người khác, tâm trí thanh thản thì mới nghĩ ra được nhiều điều hay ho. Bước thứ hai là phải có ý niệm tự lực, tức bản thân của các bạn phải nghĩ mình làm được. Kiên trì nỗ lực theo đuổi cái thành quả thì sớm muộn thành quả cũng đến. Nếu dùng tâm đối đãi với người khác tốt, với mọi người xung quanh tốt thì sự việc thuận lợi sẽ cao hơn nghĩ mình làm được đó là một cái ý niệm tự lực là bước thứ hai có thể dẫn bạn đến thành công sớm hơn các bạn có thể vào kênh youtube của tôi xem đầy đủ về cái chủ đề này tháng này là tháng nhâm ngọ thì à, cái người sinh ngày giáp mệnh ngày nha các bạn sinh ngày giáp gặp tháng nhâm ngọ là thiên ấn đoạt thực rất là dễ hao tài cái người sinh cái mệnh ngày tân kim gặp nhâm ngọ là thương quan kiến quan là một cái dạng mà ảnh hưởng đến cái vận trình xấu ngày sinh canh kim cũng tương tự cái này là mình đang xem bát tự tứ trụ có nghĩa là tính theo năm tháng ngày giờ sinh không có lập quẻ theo năm nói sơ lại thì năm nay là năm tý tý là thuộc thủy thuận lợi cho các bạn sinh vào mùa xuân và mùa hè à, nếu mà tính tuổi hợp thì tý thân là tam hợp tý hợi sửu cũng là tam hợp nhưng mà tý sẽ xung hại trực phá với lại ai tuổi tý ngọ mùi mão dậu ai tuổi hợi mão mùi thì năm nay tý là có sao hàm trì chiếu chủ về ăn nói và đào hoa tý là sao thiên hỷ của dậu tức là có cái chuyện vui hoặc là chuyện buồn Tý là sao Hồng Loan của Mão, tất nhiên là có có tin vui. Tý là quý nhân của cái mệnh ngày à, Ất, Mộc và Kỷ Thổ. Còn xét về tháng này thì những sự việc xảy ra trong tháng này, tháng này là tháng Ngọ thì à, Ngọ nếu mà tính tam hợp thì à, Tỵ Ngọ Mùi hoặc là Dần Ngọ Tuất, Lục hợp là Ngọ Mùi nhưng mà xét về tam hợp lục hợp thì nó không có chính xác bằng xét về bát tự tứ trụ xét cả lá số tháng ngọ thì tháng về hỏa ai cần mộc hỏa thì có thể là thuận lợi tháng này xung với lại tý sửu mão ngọ có nghĩa là tuổi tính về tý sửu mão ngọ thì tháng này là bị xung ai sinh năm tỵ dậu sửu thì tháng này được sao hàm trì chiếu chủ về đào hoa nhân duyên ăn nói và gặp gỡ ai tuổi dần ngọ tuất thì à, tháng này có sao tướng tinh chủ về thăng tiến hoặc là có cấp dưới tốt ai tuổi dậu thì có sao hồng loan ai tuổi mão thì có sao à, thiên hỷ ngày sinh canh kim và tân kim thì tháng này dễ gặp được quý nhân hơn đặc biệt ai tuổi tý và tuổi ngọ thì tháng ngọ này rất là khó khăn tại vì tuổi tý và tuổi ngọ năm nay năm tý là phạm thái tuế tháng này tháng ngọ càng phạm thái tuế hơn nếu mà sinh vào mùa đầu năm và giữa năm tức là mùa xuân hoặc mùa hè thì năm canh tý là một năm thuận lợi ngược lại nếu mà ai mà kỵ kim thủy thì năm nay khá là khó khăn chào Nguyễn Xuân Trí chào chị Nguyễn Vân à, bây giờ sẽ nói qua dần 4 tuổi dần thân tỵ hợi cái này là nói lại 86 bính dần và 98 mậu dần năm nay là năm canh người sinh bính thì có cái phần là bính canh khác nhau tuổi dần là đại diện cho mộc rất là nhiều nóng giận rất là khó kiềm chế người tuổi dần thường là rất là năng động và hoạt bát làm việc gì chưa xong thì họ không có chịu ngưng nghỉ tình duyên người tuổi dần thì à, không mấy suôn sẻ người tuổi dần có cái tình cảm rất là phong phú và nhạy cảm tuổi dần nếu mà sinh vào xuân hè thì năm nay thuận lợi hơn là sinh vào cái mùa thu đông cuối năm nếu mà tuổi dần mà sinh vào cái mùa xuân hè thì à, năm nay à, tuy không thuận lợi nhưng mà xét về năm thì có tháng này thì có xin lỗi xét về tháng thì tháng này có hợp với ngọ cũng là tốt tuổi thân thân là người à, khá là linh hoạt có phần kiêu căng uyển chuyển và thích giao du rất là tốt họ rất là giỏi quan hệ tuổi thân nếu mà mệnh tốt thường là xây dựng sự nghiệp khá là sớm thân với tý năm nay là tương hợp thì à, tuổi thân nếu mà sinh vào mùa thu thì à, tháng này cũng là cái tháng à, khá là tốt chứ không phải là tháng xấu xấu nhất là khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch về tuổi thân kỷ tỵ và tân tỵ tỵ là người rất là dễ biến hóa cũng có một cái là kiêu căng à, khá là nhiệt thành trong à, đời sống đa phần tuổi tỵ thì thích tiền bạc thích làm ăn quan hệ giao du rất là rộng nữ tuổi tỵ thì đường tình duyên không có được à, thuận lợi lắm xét về tam hợp với tháng này thì tỵ tỵ ngọ cũng là lục hợp tuổi tỵ thì năm nay tam tai nhưng mà tam tai cũng không quá lo lắng nếu mà tam tai nếu mà tuổi tỵ sinh vào cái mùa xuân và mùa hè thì năm nay tính ra là cũng thuận lợi nhưng mà tháng này không phải là tháng thuận lợi với người sinh vào mùa xuân và mùa hè tháng ngọ này đối với tuổi tỵ là có sao hàm trì chiếu chủ về nhân duyên đào hoa thanh trang hỏi là năm quý hợi tháng mậu ngọ ngày giáp thân ngày giáp là cây đại thụ sinh tháng ngọ hỏa rất là vượng tháng này tháng ngọ thì không phải là điềm tốt ngày giáp này thì phải qua giữa tháng 8 dương lịch mới tốt nha thanh trang rồi đến tuổi quý hợi và ất hợi hợi cũng là người dễ thay đổi à, hợi rất là hiền lành nhưng mà có cọc tính giận ít là rất là ít giận ai nhưng mà khi mà dồn ép quá thì họ nóng giận rất cũng khó khó kiềm chế trong con mắt người xung quanh hợi là người khá là hiền hòa có một cái sự đồng cảm thương người rất là cao tuổi hợi thì thường là không thích giao du tuổi hợi mà sinh cái mùa cuối năm ví dụ là tháng hợi tý sửu nhằm tháng 11 cho đến tháng 2 dương lịch thì khá là nhiều thủy người nhiều thủy quá thì thích an phận không thích đấu tranh tuổi hợi đa phần là hiền lành nhưng mà cái nhược điểm là dễ đặt hết tình cảm của mình cho đối phương khi mà đối phương không đáp ứng lại thì đôi khi là dễ đa sầu đa cảm tuổi hợi thì à, năm nay cũng có sao hàm trì là sao à, đào hoa nhân duyên gặp gỡ hợi với tý cũng là tương hợp nhưng mà tương hợp ở đây là năm nay là năm canh tý là kim thủy nếu mà cần kim thủy có nghĩa là sinh vào mùa xuân thì cần kim sinh vào mùa hè thì cần thủy thì đa phần sinh vào xuân hè thì năm nay là năm thuận lợi cái này là xét theo ngạ mệnh thì dùng được 7 trên 10 còn xét chính xác là lấy bát tự tứ trụ xét cả lá số thì mới chính xác hơn nhiều Nguyễn Nghĩa tuổi Tý năm nay ra sao tính cả lá số nói về tuổi Tý không không nói lên được điều gì tuổi Tý năm nay đầu tiên là thấy à, năm tý là phạm thái tuế ảnh hưởng đến sức khỏe và thị phi rồi tháng này tháng ngọ vừa ờ, trực vừa xung thái tuế nữa thì càng bất lợi nếu mà cần hỏa thì ờ, cái khả năng bất lợi nó không có nhiều bằng cái người mà kỵ hỏa Ban Trân Nguyễn hỏi à, thoát nghèo Tài lộc và sức khỏe của mình ở kiếp này liên quan đến kiếp trước nghèo nhưng mà vui vẻ vẫn hơn là giàu mà đau đầu chào Trâm chào Him Barber Samuel Trâm thì uh, ghi uh, ghi ngày tháng năm sinh theo cái ngũ hành dùm rồi kế đến là Tý Ngọ Mão Dậu Giáp Tý và Bính Tý năm nay là năm canh Tý tuổi Giáp Tý thì uh, khó khăn trùng trùng giáp canh là có xung khác nhau 19 1996 bính tý bính canh cũng xung khác nhau vừa xung khắc uh, à, thiên can mà còn địa chi mà phạm thêm thái tuế thì cái người nào mà sinh uh, à, năm tý mà tháng hợi tý sửu thì năm nay cực kỳ khó khăn tháng dậu cũng khó khăn tháng hợi tý sửu là khoảng uh, tháng 11 cho đến uh, tháng 2 dương lịch tháng dậu là khoảng tháng 10 dương lịch Tý là một trong tứ mã cực đoan, Tý với Ngọ đều là tứ mã cực đoan, cố chấp rất là khó khuất phục. À, khi mà tuổi Tý và tuổi Dậu khi mà cãi thì à, cãi không lại với họ đâu. Tuổi Tý thì thường là có tài lãnh đạo rất là tốt. Đường tình duyên tuổi Tý thì à, thường là không à, không có thuận lợi, nhất là cái người sinh ngày nhâm sinh ngày canh và sinh ngày tân thì nói chung là tuổi tý mà sinh vào cái mùa thu và mùa đông tức từ tháng 9 cho đến tháng 2 dương lịch thì năm nay rất là khó khăn dù giáp tý hay bính tý gì cũng vậy tháng này tháng này thì phải cần cẩn thận hơn thái tuế rất là cao vừa vừa trực sung với lại à, năm và vừa với lại tháng nữa có nghĩa là tháng 7 thì bắt đầu à, tháng tháng ngọ thì bắt đầu từ 21 tháng 6 cho đến 21 tháng 7 dương lịch tuổi ngọ cũng tương tự tuổi tý tý ngọ mão dậu là có cái mật mã người đứng đầu ngọ thì đại diện cho lửa trái hừng hực là một trong tứ mã cực đoan mật mã đào hoa Người cầm tinh con ngựa thường rất là giỏi giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ sống lạc quan và thiên về hướng ngoại rất là nhiều. Phụ nữ tuổi ngọ thì à, khá là năng động, tài giỏi. Nhưng mà họ thường là muốn bình đẳng với nam giới thì nữ tuổi ngọ rất là mạnh mẽ. Thì nói chung tuổi Tý và tuổi Ngọ thì năm nay và tháng này thì bị thái tuế ảnh hưởng đến sức khỏe thị phi rất là cao nếu mà người cần hỏa thì tháng này nó không có nhiều vấn đề bằng cái người kỵ hỏa tháng 5 tháng 6 tháng 7 là 3 tháng à, tỵ ngọ mùi và 4 tháng tỵ ngọ mùi thì 3 tháng này rất là nhiều hỏa tuổi mão đinh mão và kỷ mão mão là đại diện sức mạnh của mộc cũng là mật mã cực đoan là người đứng đầu tượng trưng cho cây cối sinh tốt vào à, sinh trưởng tốt vào mùa xuân phần lớn người cầm tinh mão à, ưa thích các điều kỳ diệu huyền diệu và kỳ lạ người tuổi mão về đường tình duyên á, thì đa phần yêu đương rất là ý tứ mặc dù họ rất là lãng mạn nhưng mà rất là giữ gìn tình yêu của mình năm nay tuổi mão cũng có sao hàm trì mão hàm trì tại tý à, dễ gặp gỡ nhiều người hơn ăn nói duyên dáng hơn Mão gặp ngọ là sao thiên hỷ sao thiên hỷ là nếu mà tháng ngọ là cái dụng thần có nghĩa là cần hỏa đó sao thiên hỷ là một cái chuyện rất là vui còn lại nếu mà ngọ ngọ hỏa là kỵ thần thì đại diện cho cái sự việc u buồn chào cường phan ưu tiên ai chia sẻ bài à, Cường Phan ngày Bính Thìn tháng Tân Dậu năm Quý Hợi ngày Bính Thìn ngày Bính là đại diện cho ánh nắng mặt trời sinh tháng Dậu rất là dư kim đây là người kỵ kim người kỵ kim thường có sở thích là um, người sinh tháng 9 tháng 10 dương lịch đó thường có sở thích là thích những cái nơi cây cối và nhiều mọc người kỵ kim thì năm nay năm canh tý rất là nhiều kim thủy không phải là cái điều tốt đối với cái à, cái người à, kỵ kim thủy thì cái ngày sinh của cường phan năm nay khó mà thuận lợi nhưng mà tháng này tận dụng ba cái tháng mùa hè à, tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 kế đến người tuổi dậu tân dậu và quý dậu dậu cũng đại diện cho tứ mã cực đoan, cực đoan và đào hoa à, rất là cố chấp thương lượng với họ thì à, bỏ đi tại vì đa phần đi vào chỗ bế tắc người co người sinh năm dậu mà tháng sinh tháng 9 tháng 10 tháng 11 dương lịch đó thì ờ, thật à, ờ, hung hăng cực độ nhưng mà tính tình vô cùng thẳng thắn số đông họ rất là hài hước năng động và giỏi giao tiếp người tuổi dậu thường ờ, thiên về cái ngành nghề tự do à, họ cũng có cái xu hướng làm việc cho cộng đồng từ thiện tình yêu của người tuổi dậu thì đa phần suôn sẻ à, rất là quý trọng tình yêu gia đình của mình dậu và tỵ sửu là phạm tam tai nhưng mà các bạn nên hiểu là tam tai là đại diện cho cái công việc khó khăn chứ chưa hẳn là không làm được có nghĩa là có trở ngại trong công việc với người cần kim cần thủy thì 3 năm tam tai này kiếm rất là nhiều tiền trong những cái khách hàng trong những cái gia chủ của mình có rất là nhiều người tuổi dậu mà cần kim thủy thì ba năm nay là ba năm họ kiếm tiền nhiều tuy có một cái sự trở ngại nhất định nhưng mà cuối cùng họ vẫn thành công trong công việc tháng ngọ này với tuổi dậu thì có sao hàm trì dậu gặp ngọ là có thêm sao hồng loan sao hồng loan là đại diện cho à, tin vui à, kết hôn có tình yêu mới nói lại là muốn à, muốn thoát ế muốn thoát kiếp à, FA thì à, nhà phải có bếp và thường xuyên bếp phải nổi lửa tại vì à, bếp là nơi chủ quản dạ dày trong gia đình người nấu bếp là đại diện cho có có cái sao đào hoa tường nội là đào hoa trong nhà võ ngọc huỳnh tuổi hợi sinh tháng 11 à, nêu cái à, ngày tháng năm theo cái ngũ hành giúp mình à, nhân thành nhân thành sinh à, 19 tháng 9 năm 83 nêu theo ngũ hành giúp mình ạ à. như à, coi lại cái tiêu đề của cái vi à, của cái live stream á trong cái live stream có một cái link tự tra cái lá số á các bạn lít vào đó kế đến mậu thìn và canh thìn à, Mậu Thìn 88 canh Thìn năm 2000 à, năm nay là năm canh Tý à, năm canh Thìn thì gặp lại chữ canh là Phạm Phục Ngâm một cái thiên can Thìn tốc sửu mùi là đại diện cho tứ khố tứ khố là một loại thương khố đại diện cho đất đai nhà cửa người mà có bát tự mà có nhiều thổ có năm tháng ngày giờ mà có nhiều thìn tuất sửu mùi đại diện cho người dễ làm giàu trong à, trong sáu cái cách tính mà cái người mà kiếm tiền làm giàu thì cái người mà nhiều khố nhiều thổ thì đại diện cho cái người đó cũng là đại diện cho cái sự ban phát người sinh tháng thìn hoặc tháng tỵ thường là có mệnh tốt hơn những cái mệnh khác thìn thì có cái khả năng à, thu hút sự chú ý của người khác rất là tốt nhưng mà tính tình đôi khi à, thay đổi thất thường rất là khó lường có một số người thông minh cực kỳ nữ tuổi thìn thì thường đấu tranh giành cái sự bình đẳng trong cuộc sống không thích là nam hơn hay là nữ hơn nhưng mà họ thích là bình đẳng họ thích giúp đỡ những người xung quanh nếu mà tính tam hợp thì à, thìn và tý là hợp thủy nếu mà ai cần thủy có nghĩa là sinh mùa hè và mùa à, mùa xuân thì thường là cần thủy thì tuổi thìn à, gặp năm tý này rất là tốt đến nhâm tuất và giáp tuất à, năm giáp tuất thì giáp với canh là tương khắc với nhau là tượng không tốt tuất cũng đại diện cho khố người sinh năm tuất hoặc là tháng tuất tùy năm tháng tuất nhằm khoảng tháng 11 à, dương lịch đó là người có khiếu kinh doanh có máu kinh doanh khá là háo thắng luôn muốn chứng tỏ và thành quả của bản thân của mình dù cái thành quả đó không mang lại lợi lộc gì hết với người tuổi tuất thì à, gia đình và danh dự là hai thứ đáng quý nhất với họ nếu mà tính tam hợp thì cái tháng này tháng ngọ thì tuất với ngọ cũng có thể là hợp hỏa nhưng mà thường là sinh tháng 9 tháng 10 là dư kim nhưng mà sinh vào tháng tuất thường là dư hỏa thổ tuổi sửu sửu là cũng là một khố sửu thì à, cái tính lầm lì hiền lành à, hiền lành rất là hiền lành nhưng mà lầm lì cũng cao người cầm tinh con trâu thì à, bao dung chịu khó nhẫn nại họ phải cố gắng gấp đôi người tuổi khác nếu mà muốn thành công nếu muốn thành công thì họ phải à, chăm chỉ nỗ lực rất là nhiều thì mới đạt được cái điều mà mình mong muốn trong tình yêu cả nam hay nữ thì họ rất là thận trọng và dè dặt à, ít thổ lộ với người khác nếu mà xét theo năm canh tý thì Sửu với Tý cũng là tương hợp, nhưng mà cần kim thủy mới là tốt, còn kỵ kim thủy là xấu. Có nghĩa là xét theo ngạ mệnh, nếu mà bạn sinh tháng 2, 3, 4 thường là dư mộc và kỵ kim. Nếu mà sinh tháng 4, 5, 6 thường là xin lỗi, 5, 6, 7 thường là dư hỏa và cần thủy. Tháng 8, 9, 10 thường là dư kim và cần mộc, cuối cùng sinh mùa cuối năm thì tháng 11 à, tháng 12 tháng 1 thường là dư thủy và cần hỏa còn tùy vào cái ngày sinh nữa tân mùi và quý mùi mùi cũng là khố mùi thì đại diện cho khá là lầm lì khá là nóng tính nhưng mà bao dung nhân ái rất là cao à, tuổi mùi thì à, sống à, giàu tình cảm đầy lòng trắc ẩn yêu thương mọi người nhưng mà tuổi mùi thì thường là có một cái à, cái sự phù hợp với cái ngành nghề chăm sóc à, tại vì họ chăm sóc rất là chu đáo à, thiên về nghiên cứu sáng tạo ừ, thê thiên về nội tâm nhiều hơn nhưng mà có một số người giả tâm rất là lớn giả tâm có nghĩa là vì đạt được cái mục đích đó họ có thể là đánh đổi bản thân của bản thân của mình Tuổi mùi thì thiên về sống nội tâm rất là nhiều, ít chia sẻ cảm xúc của mình cho ai khác. Nhưng mà thường là tốt bụng và thiên về chăm sóc gia đình, lo lắng yêu thương cho gia đình của mình. Tính về tam hợp, lục hợp theo tuổi thì à, mùi với à, năm tý không phải là tốt nhưng mà với tháng ngọ thì mùi với ngọ là hợp hỏa là tốt à, chào văn ngọc huỳnh năm quý hợi tháng quý hợi ngày mậu tuất à, Văn Ngọc Huỳnh à, ngày Mậu ngày Mậu Thổ là đại diện cho núi thường là cần hỏa sinh năm hợi tháng hợi rất là nhiều thủy người nhiều thủy quá thì đại diện cho các bệnh liên quan đến đường ruột thủy đậu à, hoặc là tiết niệu thì đây là cái người kỵ thủy thì đặc tính của những người sinh tháng 11 tháng 12 và tháng 1 dương lịch hoặc là thậm chí là đầu tháng 2 thì đa phần là họ thích ấm hơn là thích mát thì cái anh này sinh tháng hợi năm hợi thì thủy rất là nhiều thủy nhiều tất nhiên là cần hỏa nếu mà xét theo năm tý thì năm tý thủy nhiều không thuận lợi không thuận lợi nhưng mà tháng ngọ và tháng trước ở đây thì cái khả năng à, thuận lợi cao nhưng mà ngược lại tháng tỵ là tháng trước tỵ với hợi bị xung với nhau cũng chưa hẳn là tốt nếu mà tận dụng thì tận dụng tháng 7 à, và tháng 8 dương lịch này chào đăng chiều năm đinh sửu tháng canh tuất ngày kỷ sửu sinh ngày kỷ sinh tháng tuất sinh tháng tuất là thường là dư hỏa thổ sinh ngày kỷ thổ cái nhược điểm của ngày kỷ thổ là cái tính tình đa nghi rất là cao đa nghi quá thì mất đi cơ hội thành công mệnh này là mệnh kỵ thổ hỏa lẫn kim thì thường là cần à, thủy là chính mộc là phụ nhưng mà ngày kỷ thổ này cũng không dùng được mộc nhiều quá tại vì kỷ thổ là đất mềm là bùn đất mọc nhiều quá sẽ xung khắc à, thổ mềm Cha bùi minh hoàng à, xem à, cả năm tháng ngày giờ chứ à, xem năm không thì nó không có được chính xác bát tự tứ trụ là 8 ô năm tháng ngày giờ sinh cộng thêm cái giới tính thậm chí cả cái họ tên cho ra một triệu loại mệnh khác nhau còn xét theo lập quẻ theo năm sinh thì cái tỷ lệ 100 à, người khoảng 20 người giống mình thì nó không có được chính xác lắm ví dụ là bây giờ mình à, mình tìm lại à, hai ba mươi người trong lớp học của mình cùng thời cùng tuổi với mình bây giờ cuộc đời khác nhau hoàn toàn những người mà sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng bệnh viện chưa chắc đã giống nhau đặt cái tên khác thôi cái tên thuận theo cái ngũ hành khuyết là đã khác rất là nhiều rồi nói lại tháng à, ngọ là bắt đầu từ 21 tháng 6 cho đến 21 tháng 7 thì tháng ngọ này ai cần à, hỏa thì à, đa phần là tốt ví dụ như tính tam hợp thì à, tỵ mùi và dần tuất là hợp với là ngọ nhưng mà tuổi Tý và tuổi Ngọ năm nay vừa xung với năm vừa xung với tháng khá là khó khăn ảnh hưởng đến sức khỏe cẩn thận về sức khỏe Ngọ thì à, là sao hàm trì của tỵ dậu sửu mà tỵ dậu sửu năm nay là năm tam tai năm tam tai thì đừng quá lo lắng có nghĩa là khó khăn về công việc nhưng mà nếu mà cần kim thủy thì vẫn kiếm rất là nhiều tiền có nghĩa là cái người à, tỵ dậu sửu mà sinh vào à, tháng tuất hoặc là sinh vào tháng à, năm sáu bảy dương lịch á thì thường là cần kim thủy thì vẫn rất là tốt còn tuổi tỵ dậu sửu mà sinh vào cuối năm mà gặp năm canh tý thì à, cái khả năng thuận lợi rất là thấp ai sinh ngày canh kim hoặc là ngày tân kim mệnh ngày nha các bạn thì tháng ngọ này sẽ có quý nhân sao quý nhân chiếu dễ gặp được cái người giúp đỡ của mình rất là cao Chào Nhân Thành Ngày canh kim tháng tân dậu năm quý hợi Ngày canh kim Ngày canh kim 7 trên 10 người là khó khăn đường tình duyên Ngày canh sinh tại tháng dậu Ngày kim sinh tại tháng kim thường là mệnh tốt Người nhiều kim thì khi mà người khác giao tiếp thì à, thường là không có dễ gần Mệnh này là phải à, cho làm con nuôi ra đời bươn chải thì mới thành tài tại vì canh kim là thanh kim loại cần một tí xíu lửa để thành thanh kiếm và kế đến là cần mộc để chặt phạt thì cái mệnh này à, thiên về à, cần mộc rất là nhiều sinh tháng dậu là kỵ kim năm nay năm canh tý thuộc kim thủy thì không phải là năm thuận lợi à, bây giờ like thêm uh, à, 15 phút nữa các bạn hỏi các bạn vào cái uh, cái nội dung của bài nó có cái cái link á link tra lá số đó các bạn click vào đó gõ năm tháng ngày giờ của mình và ghi ra cái ngũ hành tại vì mình dịch cái ngũ hành mình luận ra chứ à, năm tháng ngày giờ này không có không có nói không có xem được ngay chị Vân Nguyễn dịch ra năm tháng ngày giờ là ngũ hành giúp nha nhắc lại với các bạn mà muốn à, các bạn mà muốn à, gặp gỡ nhiều người khác giới hoặc là, hoặc là các bạn làm về cái ngành nghề kinh doanh dịch vụ thì nên à, tự kích cái sao hàm trì của mình vào cái web phong thủy cải vận org hoặc là phong thủy khải toàn com vào cái mục mà đo tọa độ á thì tuổi thân tí thìn mua một cái tượng con con gà hoặc là một cái tranh con gà đặt ở hướng dậu hướng dậu là 270 độ dần ngọ tuất thì kích sao hàm trì bằng hình con mèo tượng con mèo ở góc 90 độ là hướng đông tỵ dậu sửu thì đặt con ngựa ở hướng ngọ 180 độ hợi mão mùi thì đặt con chuột hình con chuột uh, chuột Mickey cũng là chuột ở hướng bắc không độ là một phần kích sao hàm trì cho cho bản thân của mình chào huỳnh minh vương năm canh ngọ tháng nhâm ngọ ngày quý sửu ngày quý tháng ngọ à, rất là kỵ hỏa tháng này tháng ngọ nữa thì cẩn thận sức khỏe có những cái quyết định gì lớn thì nên nhường lại năm nay thì năm thuận lợi của à, của Huỳnh Minh Vương có nghĩa là năm canh tí nhưng mà mùa mùa hè tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 không phải là tháng tốt đối với mình ngày quý sửu như à, có cha trong lá số có nói là quý sửu ngày sinh quý khá là bảo thủ bảo thủ quá thì mất đi cơ hội thành công của mình nên cởi mở nên thay đổi quan điểm một tí cái gì hay thì mình nên tiếp thu để mình thay đổi chào hiếu hoàng ngày nhâm thân tháng bính ngọ xin lỗi năm nhâm thân tháng bính ngọ ngày mậu thìn tháng ngọ là cái người à, dư hỏa kỵ hỏa trong bản thân trong sinh hoạt ăn uống thì à, thích mát hơn là thích nóng ngày mậu sinh tháng ngọ cũng được xem là cái mệnh tốt nhưng mà cái này là bản thân mình kỵ hỏa thì 3 tháng này không phải là 3 tháng thuận lợi cái thời điểm thuận lợi của mình bắt đầu từ tháng 9 trở đi tháng 9 dương lịch chào na thần ngày đinh dậu tháng nhâm dần năm đinh sửu ngày đinh sinh tháng dần ngày đinh là hỏa sinh tháng dần là mộc thì à, được xem là cũng được xem là cái mệnh tốt ngày đinh hỏa đại diện cho con người là thích làm ăn buôn bán thích kiếm tiền à, bất luận thế nào cũng à, rất là cẩn thận việc tiền bạc tháng dần thì là cái tháng rất là dư mộc dần là trường sinh của hỏa thì đây là cái mệnh kỵ mộc hỏa năm nay là năm kim thủy thì thuận lợi đối với cái mệnh này còn có một cái yếu tố bên trong nữa là mỗi lá số năm tháng ngày giờ sinh của mình đó là cái mệnh còn mỗi 10 năm là cái đại vận thì thường là lập ra quẻ chi tiết thì mới biết được mình đang ở cái đại vận nào Bùi Minh Hoàng năm Đinh Sửu tháng Kỷ Dậu ngày Tân Hợi năm Sửu tháng Dậu ngày Hợi Dậu là kim Dậu Sửu cũng hợp kim đây là cái bát tự dư kim sinh ngày tân ngày tân kim thì thường là đa sầu đa cảm dễ có um, bi ai chuyện tình cảm cái ngày kim này cho dù sinh cái tháng thủy cũng khó dùng hỏa được tại vì tân kim là kim trang sức nếu mà có dùng thì dùng mộc chứ không thể nào dùng hỏa được sinh tháng dậu là dư kim năm nay là năm canh tý thì không phải là năm thuận lợi thì nếu mà có um, quyết định gì quan trọng thì nên trước tháng à, trước tháng 7 dương lịch Bùi Minh Nhật ghi ra năm tháng ngày giờ theo ngũ hành dùm anh chào chị Thúy Ngọc Phạm năm Giáp Tý tháng Giáp Tuất ngày Mậu Thìn ngày Mậu sinh tháng Tuất là thổ hỏa rất là nhiều lá số này cần mộc là chính cần thủy là phụ năm nay năm canh Tý thì à, vừa có khó khăn vừa có thuận lợi có nghĩa là có một số trở ngại nhất định tại vì năm giáp tý thì năm canh tý thì vừa xung khắc thiên can và vừa bị trùng phục ngâm của à, địa chi thì cái mệnh à, của chị Thí Ngọc Phạm thì thường là sau tháng 9 dương lịch nó cũng dễ thuận lợi hơn là cái mùa đầu năm ngày Tân Tỵ tháng Ất Hợi năm Kỷ Mão Tháng hợi là mùa cuối năm dư thủy, năm nay không phải là năm thuận lợi. Cái lá số này là cần mộc là chính và cần một tí xíu hỏa. Nếu mà năm của hỏa, 3 năm nay 2019, 2020, 2021 là 3 năm rất là nhiều kim thủy. Năm nay canh tí là kim thủy, năm sau tân sửu là kim thủy thổ. Phải qua 2022 mới là năm có mộc và hỏa